Xin chào các em, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng học văn chị Hiên tập đọc bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa. Chúng mình cùng nhau bắt đầu. Mùa đông, giữa ngày mùa, làng quê toàn màu vàng, những màu vàng rất khác nhau. Có lẽ bắt đầu từ những đêm sương xa thì bóng tối đã hơi cứng và sáng ngày ra thì trông thấy màu trời có vàng hơn thường khi. Màu lúa chín dưới đồng vàng suộm lại, nắng nhạt ngả màu vàng hoe, trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng mình cùng học Văn chị Hiên tiếp tục tập đọc bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa các em nhé. Phần 2 của chúng mình như sau. Từng chiếc lá mít vàng ối, tàu đu đủ, chiếc lá sắn héo lại, mở năm cánh vàng tươi. Buồng chuối đốm quả chín vàng, những tàu lá chuối vàng ối xõa xuống như những đuôi áo, vạt áo nắng vườn chuối đương có gió lẫn với lá vàng như những vạt áo nắng đuôi áo nắng vẫy vẫy bụi mía vàng sọng đốt ngầu phấn trắng dưới sân rơm và thóc vàng giòn quanh đó con gà con chó cũng vàng mượt mái nhà phủ một màu rơm vàng mới lác đác cây lụi có mấy lá đỏ qua khay dậu lò ra mấy quả ớt đỏ chói Xin chào các em, ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng học văn chị Hiên tiếp tục tập đọc bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa phần còn lại các em nhé. Nào, chúng mình cùng nhau bắt đầu. Tất cả được một màu vàng trù phú, đầm ấm lạ lùng, không còn có cảm giác héo tàn, hanh hao lúc sắp bước vào mùa đông. Hơi thở của đất trời, mặt nước thơm thơm, nhẹ nhẹ. Ngày không nắng, không mưa, hầu như không ai tưởng đến ngày hay đêm, mà chỉ mãi miết đi gặt, kéo đá, cắt rạ, chia thóc hợp tác xã. Ai cũng vậy, cứ buông bát đũa lại đi ngay, cứ trở dậy là ra đồng ngay. Xin chào tất cả các em! Ngày hôm nay, học văn chị Hiền sẽ cùng các em đi trả lời những câu hỏi cho bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa các em nhé. Câu hỏi đầu tiên, em hãy kể tên những sự vật trong bài có màu vàng và từ chỉ màu vàng đó. Vậy thì khi mà nhìn vào bài, chúng ta có thể thấy được rằng những sự vật có màu vàng là lúa thì vàng suộm, nắng thì vàng hoe, quả xoan vàng lìm, lá mít vàng ối, tàu đu đủ lá săn héo thì vàng tươi, quả chuối chín vàng, bụi mía thì vàng sọng, dơm, thóc vàng giòn, con gà, con chó thì vàng mượt, mái nhà dơm vàng mới, tất cả màu vàng trù phú, đầm ấm. Xin chào tất cả các em! Ngày hôm nay, học văn chị Hiền sẽ cùng các em đi trả lời cho những câu hỏi có trong bài Quang cảnh làng mạc ngày mùa. Câu hỏi thứ hai như sau. Em hãy chọn một từ chỉ màu vàng trong bài và cho biết từ đó gợi cho em cảm giác gì. Không biết khi các bạn đọc bài tập đọc này, các bạn sẽ ấn tượng với những màu vàng nào nhỉ? Với chị trước nhé! chị sẽ gợi ý cho các bạn một số màu vàng xuất hiện trong bài mà chúng ta sẽ ấn tượng đấy. Đầu tiên, đó chính là màu vàng ruộng. Đây là một màu vàng đậm trên diện rộng. Lúa vàng ruộng lá lúa đã chín. Hai, đó chính là vàng hoe. Là một màu vàng nhạt, màu tươi, ánh lên. Nắng vàng hoe giữa mùa đông là nắng đẹp, không gay gắt, không gợi cảm giác oi bức. Vậy thì còn các bạn sẽ ấn tượng với màu vàng nào nào? Hãy chia sẻ cho chị biết nhé. Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay, học văn chị Hiền sẽ cùng các em đi trả lời cho những câu hỏi có trong bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa. Và câu hỏi thứ ba của chúng ta như sau. Những chi tiết nào về thời tiết và con người đã làm cho bức tranh làng quê thêm đẹp và sinh động? Vậy thì sau khi chúng mình đọc câu hỏi, chúng ta sẽ có thể chia ra thành hai phần, đó chính là thời tiết và con người. Vậy chúng ta hãy cùng chị đi tìm hiểu xem thời tiết và con người trong bài tập đọc Quang cảnh làng bạc ngày mùa sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên là về thời tiết. Thời tiết ngày mùa thì rất đẹp, không có cảm giác héo tàn hanh hao lúc sắp bước vào mùa đông. Hơi thở của đất trời, mặt nước thơm thơm, nhẹ nhẹ. Ngày không nắng, không mưa. Còn đến con người, chúng ta sẽ thấy được rằng là không ai tưởng đến ngày hay đêm, mà chỉ mải miết đi gặt, kéo đá, cắt xạ, dạ, chia thóc hợp tác xã. Ai cũng vậy, cứ buông bát đũa lại đi ngay, cứ trở dậy là ra đồng ngay. Kết luận lại, chúng ta thấy được rằng thời tiết và con người ở đây gợi cho chúng ta một bức tranh về làng quê thêm đẹp và sinh động hơn. Thời tiết thì đẹp, gợi ngày mùa no ấm, con người thì cần cù lao động. Xin chào các em, Ngày hôm nay, học văn chị Hiên sẽ cùng các em đi tìm hiểu câu hỏi số 4 cho bài tập đọc Quang cảnh làng mạc ngày mùa. Câu hỏi số 4 như sau. Bài văn thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với quê hương? Vậy thì không biết các em đã có câu trả lời cho câu hỏi này chưa nhỉ? Chúng ta đều thấy rằng tác giả rất yêu làng quê Việt Nam. Qua bài văn, chúng ta thấy được làng quê vào ngày mùa thật đẹp, thật sinh động, trù phú và từ đó thấy được tình yêu quê hương tha thiết của tác giả. Bằng nghệ thuật quan sát tinh tế, cách dùng từ gợi cảm, giàu hình ảnh, nhà văn Tô Hoài đã vẽ lên trước mắt người đọc một bức tranh làng quê vào ngày mùa với những màu vàng rất khác nhau, với những vẻ đẹp đặc sắc và sống động. Bài văn thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả đối với quê hương. Vậy thì qua đây, chị đã hướng dẫn các bạn trả lời được câu hỏi số 4 cho bài tập đọc này rồi đấy. Các em chú ý và sẽ hoàn thiện bài viết của mình nhé. Bye bye, tạm biệt tất cả các bạn.